Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 26 tháng 5 năm 2021, tức ngày 15 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Tuất hôm nay là Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, Tuất. 1. Tử vi tuổi Tý, Ngày hôm nay, khi có chính ấn tương trợ, người tuổi Tý nên quan tâm đến những ước mơ của mình và lắng nghe lời khuyên từ những người quan trọng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 đối diện với nỗi sợ hãi của riêng mình và vượt qua chúng một cách mẽ, dứt khoát. Cần phải làm tốt trách nhiệm của mình. Ngày mà bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân, mọi người xung quanh sẽ chú ý đến bạn hơn lệ thường. Cải thiện cuộc sống chính là mục tiêu hàng đầu của bạn ở giai đoạn này, hẳn nhiên bạn sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn một chút nhằm nạp năng lượng đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hội xuất hiện dự báo các mối quan hệ đóng một vai trò quan trọng hơn trong đời sống của con giáp tuổi dần trong giai đoạn này. Bạn sẵn sàng cho việc tương tác, thỏa hiệp, ngoại giao, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của riêng mình. Nhờ những phản hồi từ mọi người, bạn có được thêm cái nhìn thực tế hơn với đời sống của bản thân cũng như những người xung quanh bạn. Đây là thời cơ tốt cho sự điều chỉnh chính mình đấy. Đời sống tình cảm cũng như các vấn đề liên quan đến các tương tác xã hội của con giáp tuổi dần dường như phức tạp hơn trong ngày có tỷ kiến xuất hiện, liên quan phần lớn đến những kỳ vọng, đòi hỏi sự điều chỉnh. Thế nên bạn hãy cố gắng để có thể dung hòa giữa những cung bậc cảm xúc khác nhau của mình, nhằm tránh sự căng thẳng thái quá nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, tí. 4. Tử vi tuổi mão. Hôm nay lục hợp tốt cho những buổi gặp gỡ, Giao lưu của con giáp tuổi mão trong ngày hôm nay có một số điều giúp bạn mở mang kiến thức khi được trò chuyện với những người hiểu biết và khôn ngoan hơn bạn. Kiếp tài là điểm báo không tốt liên quan tới người thân trong gia đình con giáp tuổi mão, có thể vì vấn đề tiền bạc mà xảy ra mâu thuẫn hoặc hai người bất đồng trong việc xử lý các tình huống trong cuộc sống. Bạn nên hiểu cho những thiếu sót của họ vì thực tế nếu bạn trong hoàn cảnh tương tự chưa chắc bạn có thể làm tốt hơn. Ngũ hành xung khắc không tốt cho những kế hoạch của bạn, đừng vội thực hiện chúng, Ngoài ra, sức khỏe cũng là một trong những vấn đề khiến bạn phải lo lắng trong thời gian này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Lục Sung nhắc nhở con giáp tuổi thìn không nên nói nặng lời với ai trong ngày hôm nay. Cho dù có một số điều khiến bạn tức giận nhưng chớ nên giận cá chém thớt, khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Có thể tiền bạc tới ngay lúc mà con giáp tuổi thìn không trông đợi nhất, Thiên tài là dấu hiệu tốt để bạn có được những quyết định đúng đắn hoặc có ai đó chỉ cho bạn cách sử dụng tiền khôn ngoan hơn. Việc thực hành ngày không dễ, nhưng bạn cứ kiên trì thực hiện theo sẽ được thôi. Thổ khí vượng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, bạn nhanh đuối sức hơn, không nên làm việc quá nặng nhọc trong ngày này. Hãy cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để đi ngủ sớm. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan chiếu mệnh cho thấy tứ hành xung là lời dự báo không tốt liên quan đến tiền bạc hoặc sức khỏe trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày nghỉ bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh vì ham mê việc gì đó mà làm quá sức. Thực thần dự báo hôm nay là một ngày tuyệt vời, cho con giáp tuổi tỵ có cơ hội được khám phá, thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Vậy thì đây là cơ hội tốt để lựa chọn những thông tin mới mẻ, cũng như tìm kiếm sự khuyến khích về tinh thần, dù trong ngày, bạn có thể trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau như stress, căng thẳng, lo âu. Hỏa thổ tương sinh hỗ trợ cho việc quan trọng diễn ra trong ngày hôm nay thêm phần thuận lợi. Điều này có được là nhờ nỗ lực của bạn, không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống như người khác vẫn nghĩ. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, 9. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tam hội cho thấy hôm nay là một ngày để gần gũi hơn với tổ ấm, nhằm có được cảm giác an toàn, thoải mái mà con giáp tuổi ngọ kiếm tìm. Đừng quên rằng những người yêu thương chính là động lực tốt nhất cho bạn vươn tới thành công trong đời sống, nhất là giai đoạn này đấy. Mâu thuẫn có thể nảy sinh giữa con giáp tuổi ngọ và người yêu thương, liên quan đến sự khác biệt trong quan điểm, giá trị, hay đơn thuần là vấn đề tài chính dưới sự tác động của thương quan. Dù vấn đề đó là gì đi nữa thì hãy cố gắng để sắp xếp và thỏa hiệp sao cho ổn thỏa nhé. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2021 dương lịch là ngày can giáp, ngày can giáp không trị bệnh ở đầu,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 Chính tài hỗ trợ cho tài lộc của con giáp tuổi mùi được vượng phát trong tương lai. Đôi khi một số việc chỉ mang lại tiền nhưng không có danh vọng hay tiếng tăm, việc này cần thời gian và lòng kiên nhẫn, bạn không thể nào vội vàng được. Thổ khí vượng điềm báo không tốt cho sức khỏe của bản mệnh trong những ngày hè nắng nóng này sức khỏe không ổn định, dễ cảm thấy bức bối khó chịu. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 9. Tử vi tuổi thân, Hôm nay tam hội là gợi ý hay ho cho con giáp tuổi thân để bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, người thân trong ngày cuối tuần. Có thể bạn nhận được nhiều lời mời nhưng nên có chế độ ưu tiên nhất định cho mối quan hệ này bạn nhé. Thiên quan dự báo, ngày hôm nay con giáp tuổi thân càng cố làm gì càng dễ gặp sai sót. Công việc bận rộn sẽ tiêu tốn của bạn khá nhiều thời gian. Nhưng nếu bạn nhìn về mặt tích cực của nó thì bạn cũng có thể tận dụng được thời gian này đấy. Tuy nhiên ngày hôm nay thích hợp với việc ngồi lại để đánh giá những gì mà bạn đã đạt được, cũng như những gì mà bạn đã bỏ lỡ, nhờ đó bạn cũng có thể nạp thêm năng lượng cho chính mình và lập ra những kế hoạch mới, những mục tiêu mới. Đây cũng là thời điểm tốt cho việc tha thứ và xoa dịu những cảm xúc của tinh thần đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão. 10. Tử vi tuổi dậu Dậu tuất tương hại điểm báo con giáp tuổi dậu không nên chủ quan vì nhận định của bạn có thể sai đấy. Có những thứ bạn tưởng là hợp, có người bạn tưởng là đáng tin tưởng nhưng thực ra họ đang gây tác động tiêu cực lên cuộc sống của bạn đấy. Chính quan dự báo đây là giai đoạn khá bận rộn của con giáp tuổi dậu, để đưa mọi thứ vào trật tự, tổ chức. Nhưng nỗ lực với công việc sẽ đem lại phần thưởng xứng đáng, hứa hẹn một tương lai tích cực, dù điều đó đòi hỏi bạn phải có vô khối cố gắng cho những ngày tiếp tới. Có thể bạn sẽ rơi vào bối rối khi phải lựa chọn giữa công việc và những vấn đề cá nhân, thậm chí bạn sẽ lưỡng lự cho đến khi biết phải làm gì đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, 15 giờ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên tài giúp con giáp tuổi Tuất thu lợi, gia tăng tiền bạc, Hẳn nhiên tiền bạc là quan trọng, tuy nhiên đừng để giá trị của đồng tiền khiến bạn không còn cảm nhận được ý nghĩa của những phút giây vui vẻ bình dị của đời sống. Trong ngày hôm nay bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, đừng vì quá tập trung cho công việc mà quên đi mất vấn đề sức khỏe của bản thân nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 15 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, 7 giờ đến 12. Tử vi tuổi hợi, Trí tưởng tượng của con giáp tuổi hợi trong ngày hôm nay thực sự mạnh mẽ với sự che chở của thiên ấn, nhưng kỷ luật của bạn lại có một chút yếu ớt. Phải chấn chỉnh bản thân một chút, chứ nên phán xét một cách quá vội vã khi chưa thực sự biết rõ mong muốn của bản thân lẫn những người xung quanh là gì. Hủy thổ xung khắc không tốt cho việc hàn gắn các mối quan hệ. Bạn đừng cố thuyết phục người không chung quan điểm với bạn. Không cần tranh cãi người không cùng tầng vừa bực mình vừa phí phạm thời gian,